có rất nhiều bác đã bị mua phải cái hàng giả hàng kém chất lượng về không chơi được vậy nên là các bác sẽ không còn cái lòng tin vào cái máy phân âm một tài xỉu này nữa thế nhưng qua video này em khẳng định với các bác rằng máy phân âm một tài xỉu là hoàn toàn có thật thế nhưng mà các bác khi đi mua một cái món hàng gì đó con nên tham khảo thật kỹ trước khi mua thì sẽ không để tránh mình mua phải những cái hàng kém chất lượng mang về không chơi được bởi vì là những cái hàng rẻ các bác đừng ham rẻ vì những cái hàng rẻ nói chung là tiền nào thì của đó các bác muốn đồ rẻ lại chơi được không cần động chạm gì đến nắp chén hột của người ta thì em khẳng định một điều với các bác rằng sẽ không bao giờ có cái bộ đồ nào như vậy cả bởi vì cái bộ đồ mà cái món đồ chơi mà các bác bỏ tiền ra mua tất nhiên nó sẽ tương xứng với cái món tiền mà các bác bỏ ra thì các bác sẽ giành lại được cái sự hiệu quả và sau đây thì em xin phép được giới thiệu qua về cái máy phân âm hột tài xỉu này để cho các bác nào mà chưa biết về nó các bác sẽ hiểu hơn đây đây là cái máy phân âm hột tài xỉu khi đi chơi các chỉ cần bật nút này lên thôi khi vào sòng sới chơi các bác đút túi quần túi áo đâu cũng được nắp chén đĩa hột này hoàn toàn nắp chén đĩa hột chợ không hề có tan tích gì các bác nhá và đây đây là cái công thức của cái máy phân âm hột tài xỉu này em cũng nói để cho các bác hiểu hơn về cái máy phân âm hồ tài xỉu này đó là máy phân âm hồ tài xỉu này nó chỉ phân âm được mặt hột tài xỉu thôi các bác nhá nó như một thầy thợ nghe mặt hột chứ nó không thể phân âm được rõ tài hay xỉu cho các bác bởi vì là khi mà các bác đi mua cái máy phân âm hột tài xỉu ạ các bác cứ đòi là phải phân âm được mặt hột và phân âm được tài được xỉu em khẳng định là sẽ không có một cái máy phân âm nào làm được điều đó và sau đây thì em ờ, xin phép được test thử một vài tiếng để cho bác cảm nhận được cùng em về cái độ chính xác của cái bộ đồ chơi máy phân âm hột tài xỉu này hay còn gọi là máy đọc mặt hột tài xỉu các bác nhá đây cái máy này nó rung rất là nhẹ thôi nên các bác yên tâm là khi đi vào sòng sới chơi mình sẽ không bị phát hiện bây giờ em xin phép được cầm ở tay để em để cho các bác em cảm nhận được cái độ rung của nó bởi vì nó rung nhẹ lắm. nếu mà như có để ở đây thì em cũng không thể cảm nhận được khi nào mà mặt nào về thì em sẽ báo để cho các bác biết các bác nhá máy báo ở đây là một dài một dài ở trong này là sẽ có mặt 5 hoặc mặt 6 có mặt 5 hoặc mặt 6 ở đây thì em sẽ đánh tài các bác nhá đây có cả 5 và 6 luôn tài luôn chuẩn chưa ạ máy báo một ngắn một dài một ngắn một dài đây là có mặt hai hoặc mặt ba hai mặt ba ở đây là bình thường là người ta sẽ bỏ không đánh các bác nhá còn em em lật thử lên cho các bác xem thôi đây có mặt hai luôn chuẩn chưa ạ máy lại báo một dài tiếp một dài tiếp thì sẽ lại có 5 hoặc 6 có 5 hoặc 6 ở đây em lại đánh tài các bác nhá đây 26 luôn tài luôn chuẩn chưa ạ máy lại báo một dài, một dài mình lại đánh tài tiếp đây một dài có mặt 5 tài đúng không ạ máy báo hai ngắn hai ngắn ở đây là chắc chắn sẽ có mặt một hoặc mặt 4 rồi em đánh xỉu các bác nhá này có cả mặt 1 và mặt 4 về xỉu chuẩn chưa ạ máy lại báo một dài này một dài lại đánh tài này tài các bác nhá máy báo một ngắn một dài trái này bỏ nhưng trong này sẽ có mặt hai hoặc mặt 3 em cứ đặt lên để cho các bác xem thôi đây có cả hai và ba đúng không ạ máy báo hai ngắn hai ngắn ở đây là chắc chắn sẽ có một hoặc bốn em đánh xỉu các bác nhé đây có một về xỉu đúng chưa ạ máy báo một dài này một dài em đánh tài các bác nhá bão năm tài chuẩn chưa ạ máy báo một ngắn một dài trái này bỏ nhưng sẽ có mặt hai hoặc mặt ba em lật lên cho các bác xem này có mặt ba luôn đúng không ạ vừa rồi thì em đã test thử cho các bác à, cũng được ừ, khai khá và các bác đã thấy được cái độ chính xác của cái máy phân âm hột tài xỉu này chưa ạ đối với khi mà mình đi chơi tài xỉu ấy thì à, gặp những cái chén phản